chia sẻ với à, các anh chị và các bạn cái mẹo để chúng ta sử dụng cái bơm cho nó lâu hơn thì hầu hết tôi biết đó, là có một số à, anh em người ta sử dụng thời gian cái bơm nó không có hơi đó các bạn bơm nó không có nén khí đó, không có áp lực à, nén cao á chứ người ta nghĩ, người ta nghĩ là cái bơm nó bị hư người ta quăng đi thì rất là phí thì thật sự ra khi mà các bạn bơm ờ, bơm hơi đó mà bơm nó không ờ, không có hơi các bạn thì ờ, chẳng có gì cả thì một thời gian sau một thời gian dài chúng ta bơm sử dụng thì dầu nhớt trong này nó bị khô khô thì nó không kính kính không kính bích tông như là nó có sợi sim thì à, tùy theo cái bơm như cái bơm này thì nó dùng cái sợi sim mỏng nhỏ thì khi tỷ số nén của nó là không có cao các bạn thường tỷ số nén nó lên cao chút xíu là nó bị lòn hơi trở ngược lại rồi à, khi chúng ta sử dụng một thời gian đặc biệt là chúng ta treo trong chiếc xe đó khi chúng ta chạy đó, thì nắng các bạn dầu nhớt nó cũng đi hơi xin lỗi nó không không đi hơi nhưng mà nó bị à, cũng ráo đi nó giảm bớt đi thì nó không còn kính nữa và thứ hai nữa trong đây nó không kính nè và trong đây nó vẫn có một cái van thật sự nó là cái van một chiều và cái thật sự là nó giống một cái viên bi hoặc một cái lá cao su mỏng thôi thì có nhớt nó sẽ giúp kính hơn còn không có nhớt thì nó không có kính thì khi chúng ta bơm thế này thì chúng ta rút lên thì lúc đó cái van nó đóng lại van đóng lại mà nếu mà và không không nhớt đó các bạn không nhớt dầu nó không kính thì khi chúng ta rút thế này thì có một số ít hơi khoảng 20 phần trăm nó lòn ngược trở lại mà chúng ta không biết do đó chúng ta tục rất là nhiều lần thì à, thật sự á trong cái bơm này đó cho tôi à, giới giới thiệu sơ về cấu tạo nó chút xíu ha thì à, có một số loại bơm nó dùng à, xin cộng xin bê tông với cộng xin cộng cao su nhỏ đó các bạn mỏng á thì nó không kính bằng cúp bên như cái à, loại này đi cúp bên thì khi à, chúng ta mua bơm cũng vậy chúng ta thường cái dòng mà dùng cúp ben đó các bạn nó giống như cúp ben thắng vậy thì à, nó mất tiền chút xíu nhưng mà chúng ta xài lâu nó không bị hư còn mấy anh xin này đó cái dòng đường xin cao su thế này để tôi mở cho các bạn xem nhé thế nào là cúp ben thế nào là xin rồi các bạn xem thấy chưa nó là một cái miếng này một cái dòng sim nhỏ này thành nó vòng tròn nó nén khí và nó khi chúng ta có à, dầu nhớt dầu thì nó kín nhưng mà thật sự nó không kín bằng cúp ben nha tại cúp ben là nó hình cái, hình cái nón vậy đó hình cái nón cái lồng chảo là thế này khi hơi nó nén vô thì mấy cái miệng cái ben đó nó càng bung ra kín hơn ví dụ như cái này đây cái này nó bị gãi thôi thật sự là tôi rất nó gãi nhưng mà tôi vẫn luôn dùng nước lạc tại vì nó bơm tốt lắm rồi đây là cốc cây nước lạc này các bạn thấy không khi các khi bơm nén lên á càng nén thì nó càng bung ra này, các bạn thấy không hình nón nó bung ra càng bung ra càng trúng nó không bị lồng hơi ngược lại thì thường thì các bạn để ý thường cái à, không chắc không không không chắc như các bạn cũng do phần nhà sản xuất nữa thường là những cái bơm á mà đắt tiền sử dụng cái ben nha thì tất rồi cả các loại bơm mini của chúng ta mang theo à, xe đạp đó các bạn thì chúng ta dùng là nhớt nè nhớt xe đạp nè hoặc là nhớt máy cũng được nhưng mà nhớt à, nhớt uh, xe cái máy đó nhưng mà có cái là nó nó bất tiện cái là nó đặc quá và nó cũng mau rít ha thì chúng ta dùng dùng nhất nhất xa ờ, bơm ờ, nhất những cái xích là tốt nhất hoặc là những cái này rồi à, không nên dùng ờ, dầu diesel nha các bạn tại trong cái bơm này là toàn là cao su rất là nhiều mà cao su cao su dùng cho hơi chứ không có dùng cho khí xin lỗi dầu ra khi chúng ta mà dùng dầu cao su á, dầu diesel á, bất cứ dầu gì dầu hoặc xăng đưa vào đây rửa đó các bạn làm chút xíu là mấy cái xin á mấy cái ống dầu này nè mấy ống cao su này nở ở tắc lát hết là các bạn không sử dụng được Thì là chúng chúng ta chỉ dùng dầu thôi thì à, thỉnh thoảng nếu mà được á, thì các bạn lâu lâu các bạn tháo ra thế này nè tháo ra các bạn vệ sinh các bạn vệ sinh bằng gì cũng được vệ sinh dầu cũng được dầu các bạn rửa xong bạn vừa rửa rửa xong tạt nước cho đi liền chứ đừng để chứ đừng nha để là nở hết mấy cái van ờ, nước bê trong đây nè mấy cái van một chiều đây nè van cao su mấy viên bi rồi nó cũng nở lên hết là hư hết rồi cái ờ, tư thế để chúng ờ, cái tư tư thế đó để chúng ta bơm xe đạp bơm xe bơm xe đạp thì các bạn nên xem cái hành trình thế này chúng ta rút thử bao nhiêu thì chúng ta nhớ hành trình nó khoảng bao nhiêu sau đó chúng ta rút lên bơm rút vừa hết hành trình các bạn khoảng chừng 80 phần trăm ha 80 phần trăm đẩy xuống mạnh kéo lên từ từ thế này cái nào chắc cái đó chứ các bạn nhiều tôi, tôi à, thấy nhiều anh à, mà thay à, nhiều bạn thay ruột sẽ đạp á xong rút vô cái gì nè rút không hết cái tay lên hết hành trình mà làm nhanh nữa làm nhanh nữa như này phí sức các bạn thật sự là rất là phí sức là chúng ta tiết kiệm không vâng. cái nào ra cái đó và chậm vì chúng ta không ờ, khi chúng ta ra lực thì chúng ta mất năng lượng ít nhưng mà hiệu quả còn chúng ta ra lực nhiều quá nó hiệu quả không có mạnh nha rồi xin chân thành à, cảm ơn các anh chị